đừng có nói em anh ơi hôm nay gì đó buồn bã mưa thu lặng lặng trời mây xanh mướt những cơn mưa đi qua làm em nhớ đến anh những nụ hôn đầu đời trong một đêm ờ, giờ giông bão ký ức lùa về ở khách sạn quay ballad đột này đỏ dạy dòng quá bảo đảm mà không có một gì chân nhân nghe đọc đâu anh phải soạt xong hiểu mà cái thú của chơi Manchester hơi là nó thích phan cái trên xe không à phan cái gì thì không biết nha mà cổ một cái trên xe nó camera nó tờ lưa hết nhiều khi nó ghi lại kỷ niệm gọi là memory story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 đạo lên xe nhiều khi mùi này mùi kia nó lộ này nọ lum la hết đó tại vì nguyễn là người chơi xe hơi gì nguyễn biết mà mà cái thú của mấy anh chơi xe hơi là nó thích phan ở trên xe không à phan cái gì thì không biết nha mà khổ một cái trên xe nó camera nó tờ lưa hết nhiều khi nó ghi lại kỷ niệm gọi là memory story câu chuyện kỷ niệm nha Ừ, nó thằng đạo lên nó, nó, nó, nó lục lục này nọ kia nó hơi bị nhạy cảm nó nên đào á là mấy bảo vệ á với mấy bt á nó hướng dẫn lái xe vô thằng nào thằng nào mà trình vip á xuống hầm luôn hoặc là xe nào mà đi lén đi chui á xuống hầm luôn mấy thằng đàn ông nó khốn nạn ăn chỗ này mấy em nó nó nói với cha với mẹ nó hẹn bồ xong mà nó đi tập tạ tại vì bồ đó có phòng game mà ừ, khổ lắm nghe nó nói đi hạng bồ xong lén tà tạm để sơ ở ngoài biển số lộ biết lũi hầm đó còn ai mà ta lấy yếu á, hoặc là muốn show ấp xe hơi á, để ngoài sân xong rồi vô thang máy ô lộn ở đây vô lễ tân vô lễ tân cái đã <laughs> vô thang máy liền nghe vô lễ tân check in xong rồi vô thang máy nhấn cạch lên số mấy số 3 là ở đây vậy thì ở cái tầng này nó nổi tiếng và đặc biệt là gì một cái hệ thống máy khủng khiếp wow. very very khủng khiếp nhiều lắm em mà hai cái hệ thống là một là cái máy này kêu là dân gian hồ nó kêu là robot nhưng mà robo con khỉ gì tên nó là lý vật ông ơi yes. robot cái gì nha tại sao kêu là robot hai cánh tay giống con robot mấy cái thằng chơi coi phim hoạt hình á nó thấy cái này nè nó giống robot nè hai cái tay nè nó là máy robot đúng không nhưng mà anh duy không thích vậy mình phải dùng cái từ chuyên môn mình bựa khi nào mình biết chuyên môn rồi mình hãy bựa còn không biết chuyên môn bựa nó nói mình ngu nha đây là hệ thống máy Spectrai Spectrai có rất là nhiều cái máy bên Bình Tân không có các bạn khẳng định với các đồng chí luôn bảo đảm game ở Việt Nam không nào chơi máy Spectrai nhiều duy hết nó bỏ hai ba cái vô đây le thôi còn duy mà chơi nguyên vàng luôn mà nhìn là khủng khiếp luôn bảo đảm có thằng tập 3 năm vô đây có những máy mới tập khẳng định với các đồng chí luôn khẳng định đồng chí luôn tập phòng cỏ không sao biết đúng không mình phải vô cái phòng nó đủ đồ chơi đầy nọ đẳng cấp để mình trải nghiệm tiếp một kiến thức thứ hai về thực tiễn đúng không các bạn tập tạm ba bốn năm rồi các bạn kiến thức không có các bạn làm ăn cái gì thứ nhất các bạn ra đường các bạn chém gió người ta cũng coi thường coi, coi trọng các bạn nữa về mặt chuyên môn thứ hai các bạn muốn kiếm tiền trong ngành game quá khó đúng không tôi nói thiệt với các bạn á cái body đẹp là một nè cái biết kỹ thuật về máy móc là hai nè tập luyện đúng động tác là ba nè kia đặt cái điều kiện cần để kiếm tiền trong game và trong nội dung video này duy sẽ chỉ cho bạn một từ kỹ tập ngực một cách tiết kiệm thời gian mà đây cũng là ý đồ của duy đặt ý đồ của duy tập ngực rất là nhanh lẹ gọn nhẹ tại sao là duy là businessman businessman tiếng anh dịch ra là giám đốc người kinh doanh doanh nhân mà là một thằng doanh nhân á là cái thằng nó cực kỳ nó là biếng bạn đừng có bao giờ mà nhắn tin dài cho thằng doanh nhân thí dụ như bạn nhắn tin thằng gạ tình thằng doanh nhân bạn nhắn chữ anh phải soạt xong hiểu Đừng có nói em anh ơi hôm nay gì đó buồn bã mưa thu lặng lặng trời mây xanh mướt Những cơn mưa đi qua làm em nhớ đến anh những nụ hôn đầu đời trong một đêm ờ, giờ uh, dông bão Ký ức lùa về ở khách sạn White Palace Đột tay nổi dậy dầm quá Bảo đảm mà không có hợp với thằng doanh nhân Không giờ đọc đâu Anh phải soạt xong hiểu à. Đúng không? Đừng có nói nhiều với nó Bây giờ một thằng mà đầu óc làm ăn Thằng đó nó sống thực tiễn cực kỳ đúng không đừng có nói yêu anh vì đam mê đúng không mà yêu tao 5 b bao nhiêu phần vì tiền bao nhiêu phần nói thẳng đó thí dụ nha ừ, à, à, em cũng thích tiền của anh đó nhưng mà đối với em trong cuộc tình yêu à, hợp đồng yêu đương của anh với em á tiền là năm kia là năm hiểu hiểu đúng không còn à, tiền là 8, kia là hai tao cũng hiểu luôn kiểu nào chơi cũng được cái đó đó là đầu óc doanh nhân bạn đừng có nói bạn đừng có nói nha bào tiền doanh nhân xin lỗi không có ừ. cửa đâu ủa mấy nhỏ con gái ảo tưởng hả con tụi bào tiền được mấy thằng ngu thôi tự nhiên nhỏ kia đẹp miền tây lên bút cha già kia lấy cái nhà con trả 8 tỷ cha già sao ngu chứ cha đúng không ối ra 800 thôi ối mẹ nó 8 tỷ luôn đó qua mới kể bực cũng đàn ông như nhau sao có mấy thằng nó ngu dữ trời tao không ngu đâu đổi đâu không nói nhiều nữa nhìn nè bữa nay video dài nha ba máy đây là máy ngược trên đây là máy ngược không có đây là máy ngược ngang đằng kia là máy ngược dưới ba máy bằng chỉ đi hai ba bước chân thôi đúng không là tập xong mẹ đi về luôn đi về luôn đó thấy ghê không ừ. đi về luôn đó ba đâu có tính như vậy thằng nào giàu bằng đúng không tụi bay chưa biết đúng không tại sao đặt ba máy này như vậy tập về đủ rồi ông nội chưa còn ghê hơn nữa thằng nào sắp xếp bài ngực với bài vai chung một ngày có luôn sắc bền sắc bền sát bền <laughs> nha mày rồi thằng nào á mà tập bài gì bài ngực với bài tay chung bài có luôn bên kia đúng không còn thằng nào đúng không không thích lý và địch đúng không mà muốn kết hợp vừa lý và địch với vừa vừa bench đúng không bench là ghế đúng chưa thì có đây lý vô địch đây ben đây đủ hết sắp xếp phòng quê học vl sắp xếp phòng của học quá rồi vô đẩy cái này không có gì phải chỉ ông nội nó đơn giản thôi cầm vô đẩy vào trầm trên cái ghế cho nó phù hợp tập xong đi nói tại cái máy này nó hay chỗ nào lên tạ đi em trai lên 10 bên 10 kg bên cái máy leverage đó là dành cho thằng doanh nhân nữa nó tập cực kỳ nhanh nó finish động tác nhanh cực kỳ thật sự luôn tập vô đẩy xong gắn tạ vô đẩy gắn tạ vô mấy thằng kia cận khổ kìa thằng kia chất tạ rồi nó đẩy hơi lâu đúng không nên là gì trong buổi tập á duy là duy tối ưu từng giây phút tập quay video vậy thôi chứ không quay video ra tôi gắn tin điện thoại hết mẹ 10 phút à, cái hệ thống máy lý lịch nó nó có chừng chục năm trở lại đây thôi mấy em giờ trước nó chưa có là một khi cái hệ thống này nó ra đời á nó tạo ra một cái cuộc cách mạng trong cái bài tập về thể hình đúng không cái bài tập này á là nó nó có kết hợp sự kết hợp hoàn hảo giữa dumbbell với ba barbell đúng không nó cho chúng ta một cái thời gian tập cực nhanh một cái đường đi quỹ đạo cực chuẩn và hạn chế chấn thương cực tốt thằng nào đang đau cùi chỏ đau vai đẩy kia không nổi qua để này vô tư anh mày uy tín không đó do đó đó là các bạn tập bạn bạn có từng cái khung kiến thức khác nhau đó thì các bạn sẽ phối hợp tốt những cái máy tập trong cái chương trình di nguyễn viêm phổ nó ngắn duy không có phân tích được duy không có nói được do đó các bạn nào mà đang tập theo duy nguyễn viêm phổ thì các bạn phải kết hợp với những cái vlog thực hành này những cái